Vâng, xin chào anh em Chào mừng anh em đến với T Casino Thì à, như anh em đã biết Thị trường cờ bạc bịp hiện nay đang có rất là nhiều dòng sản phẩm Hỗ trợ anh em chơi bài bịp một cách hiệu quả đúng không ạ rất là nhiều dòng sản phẩm trôi nổi trên thị trường thì anh em hãy lựa chọn cho mình một công ty uy tín chất lượng để uh, mua sản, những dòng sản phẩm Đấy, để tránh tình trạng anh em bị uh, lừa đảo Đấy. thì uh, theo anh em T Casino với uh, hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề uh, chúng tôi luôn đem lại một cái uy tín chất lượng đảm bảo nhất trên thị trường Đấy. về những dòng sản phẩm của T Casino thì luôn được bảo hành một cách uh, tuyệt đối Đấy. lỗi là được đổi mới Đấy rất là uy tín đấy hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề rất nhiều anh em đã mua và sử dụng ờ, thì ờ, đã biết chúng tôi như thế nào rồi đấy thì anh em cứ lên mạng gõ t casino hoặc là à, lên mạng nhập cái trực tiếp cái số hotline của chúng tôi trên à, YouTube, Google đấy tất cả các dòng kênh thì anh em sẽ biết là chúng tôi uy tín như thế nào thì à, hôm nay à, T Casino sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm à, chơi các bộ môn như là à, ba cây liêng bài cào rất là hiệu quả đấy, đó chính là những dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài kính áp tròng nhìn xuyên bề thì hiện nay thị trường nó có những cái dòng kính như là kính ờ, của tàu này kính của mỹ kính hàn kính ờ, tất cả các dòng kính thì t casino đều có nhé anh em nhưng mà hôm nay trên cái video này tôi sẽ giới thiệu cho anh em ba cái dòng sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài cao cấp nhất của bên t casino thì uh, anh em đầu tiên chính là những cái dòng uh, hộp nhôm này hộp nhôm rất là chắc chắn luôn Đấy, bảo vệ mắt kính tuyệt đối và cao cấp nhất chính là những cái dòng hộp da hộp da thì nó cũng có hai loại đấy, hộp da to này và hộp da nhỏ đấy. À, thì ờ, đều là hàng nội địa sản xuất trong Hàn Quốc thôi anh em ạ à, thì nó sẽ giúp anh em là mang đồ đi nhỏ gọn xong rồi bảo vệ mắt kính của anh em một cách ok nhất thì đây sẽ mở cho anh em xem một cái hộp nhôm này Đấy. bên trong của những cái kính áp tròng hộp kính áp tròng nhìn xuyên bài này nó sẽ gồm cho anh em những cái gì đó chính là hai cái len kính hai len kính anh em nhìn thấy hai cái len kính ở trong đây không Đấy, nhìn cái hộp đựng là anh em đã thấy chất lượng thế nào rồi Đấy. gồm hai len kính và một bộ dụng cụ hỗ trợ anh em đeo ờ, cũng như là gắp kính áp tròng ra Đấy. cách đeo cách gắp kính áp tròng ra thì uh, chúng tôi có video hướng dẫn anh em ở trong kênh thì anh em hãy nhớ ấn đăng ký kênh và vào kênh để xem nhé Đấy. đây là một cái mắt kính áp tròng này đã được tán nhỏ ra Đấy. <clears throat> tôi đã tán nhỏ ra để uh, cho anh em xem Đấy. khi anh em đeo lên mắt thì nó cũng như thế này nhưng mà nó sẽ không đổi màu mắt của anh em đâu mắt của anh em vẫn đen như bình thường Đấy. anh em có thể dùng camera để soi kiểm tra thoải mái nhìn qua gương Đấy. thoải mái thì uh, để chơi được những cái bộ kính áp tròng nhìn xuyên bài này chúng tôi đã sử dụng những cái bộ bộ bài gọi là bộ bài kính áp tròng bộ bài kính áp tròng thì nó không khác gì bài chợ một cái điểm khác duy nhất thôi là trên lưng các lá bài nó đã được in chất phản quang đấy trên lưng những cái lá bài như thế này này nó đã được in cái chất phản quang thì khi anh em đeo kính lên anh em sẽ nhìn được những cái ký hiệu trên lưng con này nhìn được ký hiệu trên lưng các lá bài thì anh em sẽ đánh không khác gì vài ngửa à, ờ, mình sẽ ví dụ cho anh em xem nhé mình sẽ lấy một cái len kính này nhét vào mắt của camera này Đấy, anh em nhớ số hotline cho tôi nha 0844 17 9 hoặc là 0834 6633 ờ, mình làm thế này để giúp anh em hiểu rõ và nhìn Đấy. chứ còn mình mà đeo kính lên mình đánh thì anh nhiều anh em không thể cảm nhận được còn mình sử dụng cái cách như thế này thì ờ, tất cả các anh em đều có thể ờ, hiểu con kính áp tròng này đánh như thế nào đây thế mình sẽ ờ, trực tiếp lấy cái ờ, camera của con điện thoại này để test cho anh em xem nhé thì mình sẽ chia bài chơi chẳng hạn đi chơi bộ môn liêng đi mình sẽ chia bài và mình sẽ sử dụng điện thoại camera để camera của điện thoại để test cho anh em xem à, tất nhiên là camera của điện thoại thì sẽ không được sắc nét như là à, anh em sử dụng mắt bình thường để nhìn đây này anh em nhìn này bài người ta mình có thể biết được từng điểm một khi chia như thế này khi mình là người khi họ chia bài xuống từng lá một mình sẽ biết được điểm của người ta Đấy, mình sẽ cho anh em cảm nhận này đây là lá 4 này Đấy, 6 này 7 này bài này là 467 7 điểm mình lật điểm cho anh em xem này mình sẽ biết được điểm của người ta Đấy, khi họ chia bài mình sẽ biết được Đấy, anh em nhìn đúng không 7 điểm còn nhà này thì như thế này nhìn xem nhé lá này là quy này Đấy, anh em nhìn qua video thì có thể nhìn thấy mờ mờ lá này là 7 này Đấy. còn lá này đây là gì là 9 Đấy, 7 quy 9 6 điểm Đó. là lượt nhà này nhé anh em có thể nhìn thấy từng nhà một Đấy. khi họ chia về thì anh em sẽ nhìn còn đây là mình à, tự chia một mình nên mình phải đợi sau khi xong mình mới nhìn được đây là ba hai này ba này lá này là lá gì anh em nhìn xem lá ba ba ba hai đấy <coughs> anh em nhìn có chuẩn không ạ 8 điểm ra bài điểm đấy khi mình đã biết điểm các nhà rồi mình sẽ biết nhà nào lớn hơn mình nhà nào nhỏ hơn mình mình nhỏ hơn nhà nào đấy và mình có 5 điểm thôi mình sẽ biết là mình sẽ kém nhà này chém nhà này Đấy. và chém bài nhà này nghĩa là bài nhà mình là nhỏ nhất thì những cái ván như vậy mình sẽ bỏ đi khi nào mà bài anh em là nhà lớn nhất đấy. hoặc là anh em biết nhà nào điểm đấy điểm thấp mà tố láo thì anh em sẽ bắt cái nhà đấy đúng không ạ rất là hiệu quả luôn đánh ờ, liêng rất là hiệu quả con này kết hợp với liêng thì rất tuyệt vời tiếp tục thử cho anh em xem này đấy. À, khi anh em đeo kính chia đến từng nhà một thì anh em đã biết điểm bài họ rồi ví dụ như nhà này đấy họ chia đến từng nhà một anh em đã biết họ đã có những cái lá bài như thế nào rồi điểm biết ra làm sao đúng không ạ đấy. cho anh em xem này là áp này 10 này 7 này đấy áp 17 8 điểm này là cho anh em xem chuẩn đúng không ạ đây nhá đến lượt nhà này anh em nhìn này nhìn vào màn hình của mình nhé không biết anh em nhìn có rõ không chứ còn tôi nhìn rất là rõ k này hai này là cuối cùng là 6 này Đấy, là cuối cùng là là 6 K26 Đấy, 8 điểm nhà này cũng 8 điểm 8 caro tiếp đến là nhà này lá trên cùng là lá 5 này Đấy, ba này ba bảy năm năm điểm bài nhà này 5 điểm xem bài nhà mình nhỉ đấy. đấy khi nào mà mình đấy khi đã biết điểm với nhà rồi mình sẽ lựa chọn số tiền mình ra vào sao cho nó hợp lý kết hợp vào cuộc chơi đấy. anh em đánh bài ngửa thì kiểu gì anh em cũng sẽ là nhà chiến thắng luôn thì đấy cách chơi rất là đơn giản như thế thôi cách đeo thì cũng rất là dễ dàng anh em đeo hai mắt thì sẽ nhìn rõ hơn là khi nhìn qua điện thoại như này anh em nhìn rất là nhanh luôn thì đấy rất là đơn giản thế thôi cái dòng sản phẩm này là vừa đơn giản vừa gọn nhẹ lại dễ chơi thì à, anh em mà muốn mua hàng thì đặt trực tiếp qua số điện thoại hotline trên màn hình của anh em nhé 084417 và 0834 6633 Đấy, chúng tôi sẽ à, tư vấn trực tiếp cho anh em thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ T Casino xin chào anh em